là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trên hành tinh. Và gần đây, nó cũng đã trở thành một trong những mối quan hệ khó xử nhất. Các quan chức tại Washington đã giận dữ tuyên bố Ả Rập Saudi sẽ chịu hậu quả sau khi OPEC cắt giảm sản lượng dầu vào đầu tháng này, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nhà lập pháp của Mỹ đang đe dọa các động thái không tưởng, bao gồm cấm bán vũ khí cho Ả Rập Saudi hoặc yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn kiện Ả Rập Saudi và các thành viên OPEC khác. Rizat dường như đang mất cảnh giác trước đòn trả đũa từ các chính trị gia Mỹ. Các quan chức Ả Rập Saudi đang ám chỉ tới động thái đáp trả tiếp theo, bao gồm cả việc bán phá giá nợ của Mỹ và gây ra những ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và nền kinh tế thế giới. CNN cho rằng nếu mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ này tan vỡ hoàn toàn, nó có thể gây ra những hậu quả to lớn cho nền kinh tế thế giới, chưa kể đến an ninh quốc tế. Thỏa thuận bí mật Cuộc tranh cãi liên quan đến một trong những điều mà khiến cử tri nhức nhối nhất trong thời kỳ ông Biden, đó là lạm phát và giá xăng tăng cao. Sau khi cố gắng thất bại trong việc thuyết phục OPEC tăng sản lượng dầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược lời hứa tranh cử năm 2020 của mình. Ông Biden đã đến thăm Ả Rập Saudi vào mùa hè và thậm chí còn cung tay với Thái tử Mohammed bin Salman. Các quan chức của Mỹ cho rằng họ đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Ả Rập Saudi về việc thúc đẩy nguồn cung dầu cho đến cuối năm. Tờ The New York Times cho biết, tuy nhiên thì họ đã nhầm. Nhóm OPEC và các đối tác, còn được gọi là OPEC cộng, đã phản ứng bằng cách chỉ tăng sản lượng dầu lên khoảng 100.000 thùng mỗi ngày, mức tăng thấp nhất trong lịch sử của tổ chức này. Động thái này đã được nhiều người coi là một cú tát vào mặt chính quyền của Biden. Điều tiếp theo dường như còn tồi tệ hơn. Vào đầu tháng 10, OPEC cộng đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng một ngày. Một động thái khiến giá dầu và xăng tăng nhanh chóng vào thời điểm lạm phát cao và khiến các chính trị gia của Mỹ tức giận. Cả hai bên dường như không hiểu nhau. Một chuyên gia nói, Rizat đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của phản ứng dữ dội từ Mỹ và Mỹ cho rằng các bên đã có một thỏa thuận bất thành văn. Đây là động thái chưa từng có và không may. Khi một nền kinh tế thế giới ở bên bờ vực suy thoái thì họ lại quyết định đẩy giá dầu mỏ lên. Quan chức Ả Rập Saudi cáo buộc Mỹ thao túng thị trường. Căng thẳng vẫn chưa giảm bớt và các quan chức hai bên đã chỉ trích nhau gay gắt trong những ngày gần đây. Thậm chí, một trong các quan chức hàng đầu về năng lượng của Ả Rập Saudi đã thay đổi quan điểm về Mỹ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Trong cuộc họp báo với OPEC cộng đầu tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman dường như đã ca ngợi quyết định của Biden trong việc giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp chưa từng có từ dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ tôi sẽ không gọi đó là một sự thao túng. Trên thực tế, việc này được thực hiện vào thời điểm thích hợp. Hoàng tử Abdullahi nói với các phóng viên, nếu nó không xảy ra, tôi chắc chắn rằng mọi thứ có thể sẽ khác nhiều so với hiện tại. Sau đó 3 tuần thì chính vị này lại có một cái nhìn khác. Mỹ đang làm cạn nguồn dự trữ khẩn cấp của họ và sử dụng nó như một cơ chế để thao túng thị trường, trong khi mục đích sâu xa của kho dự trữ dầu mỏ là giảm thiểu sự thiếu hụt nguồn cung. Hoàng tử Abdulaziz nói trong một hội nghị tại Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì nhiệm vụ của tôi là phải nói rõ với thế giới rằng việc mất kho dự trữ khẩn cấp có thể trở nên đau đớn thế nào trong những tháng tới. Những động thái trên có nguy cơ biến thành một chu kỳ trả đũa ăn miếng trả miếng giữa các bên, làm suy yếu sự định kinh tế toàn cầu trong tương lai, hoặc là bất kỳ sự định kinh tế nào ở thời điểm hiện tại. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng lớn của Mỹ đã tăng cường kêu gọi và ban hành luật NOPEC tức là không sản xuất và không xuất dầu mỏ, nhằm trao quyền cho Bộ Tư pháp Mỹ kiện các quốc gia OPEC trên cơ sở chống độc quyền. Ả Rập Saudi có thể đáp trả các hình phạt từ Washington bằng các động thái quyết liệt của riêng họ, khiến xung đột trở nên trầm trọng. Các quan chức Ả Rập Saudi đã cảnh báo rằng vương quốc này có thể bán trái phiếu kho bạc Mỹ nếu Quốc hội Mỹ thông qua OPEC. Ở mức tối thiểu thì việc bán phá giá nợ của Mỹ sẽ tạo ra sự bất ổn trên các thị trường vào thời điểm vốn đã rất nguy hiểm. Việc bán tháo sẽ làm tăng lãi suất kho bạc, làm mất ổn định thị trường và tăng chi phí đi vay cho các gia đình và doanh nghiệp. Và tất nhiên, tài sản của Ả Saudi cũng sẽ bị thiệt hại trong một vụ mua bán bất thường như vậy. Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, Ả Saudi đang giữ khoảng 119 tỷ đô la nợ của Mỹ, trở thành quốc gia nắm giữ nợ Mỹ lớn thứ 16 thế giới. Một rủi ro khác mà Ả Saudi cộng với các quốc gia dẫn đầu OPEC cộng có thể loại bỏ thêm nguồn cung từ các thị trường từ thế giới hoặc là ít nhất là từ chối phản ứng với các đợt gia tăng giá trong tương lai khi phương Tây tiếp tục có các động thái trừng phạt Nga. Việc hạn chế hơn nữa nguồn cung OPEC sẽ làm tăng giá xăng và làm trầm trọng thêm lạm phát, làm tăng rủi ro suy thoái vốn đã ở mức cao. Tất cả những điều này cho thấy sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi có thể là điều cuối cùng mà nền kinh tế thế giới muốn chứng kiến ở thời điểm hiện tại. nước Mỹ nóng với bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngày 8 tháng 11 năm nay, như thông lệ của các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra 2 năm một lần, cử tri Mỹ sẽ quyết định việc đảng nào chiếm đa số trong lưỡng viện quốc hội. Điều này cũng có nghĩa là các ứng cử viên mà cử tri lựa chọn tới đây sẽ quyết định liệu Tổng thống Joe Biden có thể thông qua bất cứ chính sách mới nào hay không, hoặc liệu Đảng Cộng Hòa có khả năng ngăn chặn được hầu hết những điều mà ông Biden muốn làm hay không. Thách thức với Đảng Dân Chủ với lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 4 thập niên qua và tỷ lệ ủng hộ giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden rất xuống mức thấp nhất kể từ thời Tổng thống George Bush năm 2006. Quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ của Đảng Dân Chủ đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tới đây. Theo cuộc thăm dò do Reuters Ipsos thực hiện từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, chỉ có khoảng 40% số người trả lời tán thành công việc hiện nay của Biden. Số liệu từ cuộc khảo sát đó cũng cho thấy 69% người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng và chỉ 18% tin đường ngược lại. Một cuộc thăm dò mới nhất của tờ báo chuyên về kinh tế Wall Street Journal cũng cho thấy tỷ lệ các cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa có quan điểm bi quan về nền kinh tế và hướng đi của đất nước cũng đã tăng lên mức cao nhất trong năm. Tâm lý cử tri bi quan về nền kinh tế với tỷ lệ lạm phát cao và tội phạm gia tăng đã trở thành điều kiện thuận lợi để các ứng viên Đảng Cộng Hòa tận dụng khi cho rằng chính quyền thuộc Đảng Dân Chủ là nguyên nhân của những điều đó. Chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa đang cố gắng nhấn mạnh vào việc chi tiêu ngân sách liên bang quá mức, chính sách môi trường trong việc do dự khai thác các nguồn nguyên liệu hóa thạch của Mỹ đã làm tăng lạm phát và các chính sách khác lại quá mềm mỏng đối với tội phạm. Ngoài ra, Đảng Cộng Hòa cũng tấn công các kế hoạch xóa nợ học phí cho sinh viên đại học của chính quyền Tổng thống Biden. Họ cho rằng Chính sách này làm xấu thêm tình hình lạm phát. Đảng Dân Chủ đang cố gắng khắc phục sự bất bình sâu sắc của cử tri đối với tất cả các đường hướng của quốc gia lẫn nền kinh tế, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ quyền phá thai và quyền bầu cử. Họ cho rằng nhiều yếu tố tác động đến lạm phát chứ không chỉ là chính sách của các chính phủ, trong đó bao gồm nhu cầu chi tiêu rất lớn sau đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng đang gặp khó khăn và cuộc chiến tại Ukraine đã làm cho giá nhiên liệu tăng và hàng hóa tăng cao.